Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em trận đấu diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay Trận đấu giữa Rayo Vallecano và Real Sociedad tại vòng 18 La Liga Real Sociedad đang đứng ở thứ ba bảng xếp hạng La Liga với 35 điểm Có được 11 ờ, trận thắng, 2 hòa và 4 thất bại sau 17 vòng đấu đã qua đội bóng này đang có phong độ ờ, rất ấn tượng họ đang trải qua chuỗi 7 ờ, trận chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận không tính cái trận giao hữu và riêng ở ờ, La Liga ba vòng đấu gần nhất Real Sociedad toàn thắng với cách biệt từ hai bàn trở lên trên mỗi trận còn đội chủ nhà Rayo Vallecano xếp ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng La Liga với 26 điểm có được sau 17 vòng đấu. Đội bóng này trải qua 10 trận gần nhất trên mỗi đấu trường với 4 chiến thắng, 2 hòa và 4 thất bại ba trận gần nhất tại La Liga của Valenciano đội bóng này có được một chiến thắng, một trận hòa và một trận thua. Và sau những trận đấu ờ, không thành công tại La Liga trước Girona và Real Betis thì ờ, Rayo Valenciano vừa có được 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Valladolid trên sân khách. Chiến thắng này giúp cho họ có được 26 điểm và nằm trong nhóm an toàn ở giữa bảng xếp hạng. Trong lịch sử đối đầu, đội chủ nhà Valenciano đã không thắng ở 7 trận đối đầu gần nhất và cả 7 trận đều bị thủng lưới trước ờ, Real Sociedad, trong đó có 6 trận cả hai đội đều ghi bàn. Cặp đấu này gặp nhau thường ờ, xuất hiện rất nhiều góc, điển hình như 7 trên 9 trận đối đầu mới đây đều kết thúc trận đấu với tổng 11 ờ, góc trở lên và một ít ờ, thông số khác như Real Sociedad toàn thắng 6 trận gần đây, trong đó có 5 trận kết thúc với trên 3 bàn thắng và thắng ngay trong hiệp 1. Thêm một việc nữa là 9 trận gần nhất của Real Sociedad đội bóng này đều mở tỷ số đầu tiên trước mỗi đối thủ. Về đội hình ra sân của hai đội, Rayo Vallecano ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 và không có sự góp mặt đáng tiếc nào. Còn Real Sociedad ra sân với đội hình 4-3-3 quen thuộc. Tuy nhiên về tình hình ờ, lực lượng của đội khách hiện tại ờ, có đến 10 thương binh trong đội hình và sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ Martin Yubi Mendy vì cầu thủ này đã nhận đủ ờ, thẻ vàng ở các vòng đấu trước. Đến với tỷ lệ kèo của trận đấu này, đội khách Real Sociedad chấp đội chủ nhà với mức chấp là 0.25 và mã kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cho trận đấu này là hai hòa. Với những thống kê vừa rồi à, thì cho thấy tỷ lệ thắng trận đấu này sẽ nghiêng về phía đội khách nhiều hơn. Nhưng ở hai trận gần nhất phải làm khách trước Rayo Vallecano thì à, Real Sociedad đã không thắng được đội bóng này và kết thúc lần lượt với tỷ số là 1-1 và 2-2. Nên à, với cái mã kèo hiện tại anh em nên chọn đội khách Real Sociedad chấp 0.25 cộng với việc là dằn lại tỷ số 1-1 cho cả trận thì sẽ an toàn hơn thì đây cũng chỉ là những cái nhận định cá nhân của mình khi mà trận đấu chưa có đội hình chính thức nữa à, nên lên video youtube chỉ để anh em tham khảo thôi hãy cân nhắc trước khi vào các mã kèo này còn anh em nào mà muốn nhận những cái mã kèo chuẩn cũng như chính xác hơn thì à, trước giờ bóng lăn khi mà đã có đội hình chính thức ra sân lúc đó mình sẽ gửi mã kèo lên trên nhóm à, còn anh em nào muốn vào nhóm à, kèo bóng cao tiếng thì cứ liên hệ cho mình qua số zalo là 0963 731 346 hoặc là telegram kèo bóng cao tiếng và nhóm mình không thu lọc phí gì anh em cả